Mình biết là anh Ồ, oh, mình biết là anh em có một tuần rất là mệt mỏi phải đi học à, à, ôn thi các kiểu Nhưng mà hôm nay tôi sẽ làm một cái series đó chính là thứ bảy vui vẻ Không cay cũng chun Đấy Thì uh, thứ bảy hàng tuần tôi sẽ đăng một cái video kiểu uh, Vui vui mặc dù chả biết vui ở đâu Kiểu như chơi game hay là xem những video hài gì đấy Để cho anh em gọi là là là là là, là, là giải tỏa căng thẳng sau một uh, uh, tuần lễ uh, gọi là đau đầu mỏi gối tê tay bà con cô bác mua ngay tâm bình xong uh, <laughs> thì đấy uh, tôi với anh em cũng gọi là học nhiều rồi nên là chúng ta sẽ chơi game thì hôm nay uh, tôi sẽ cùng một người nào đấy à tôi sẽ cùng một người chơi game thần trùng đó kìa đấy, thần trùng ơ nhưng mà lấy tiền đâu ra để mua thần trùng anh em không phải lo về chuyện đấy vì Revolt G sẽ giúp tôi à, mua game thần trùng thì Revolt G là một nền tảng game có thể à, tải game miễn phí mà không mất một xu nào cả chỉ một số game thôi nhé và anh em cũng có thể xem Netflix ở trên Revolt G luôn quá ghê gớm anh em có thể thuê hoặc thuê game với một giá cực rẻ luôn hơi hơn cả giá gốc <laughs> anh em có thể uh, chọn mục game miễn phí uầy wow, mấy game quen thuộc mà toàn phải trả tiền Giờ thì không mất đồng nào Xoài ơi Mà Revoji là là do người Việt tạo ra nhỉ Xoài Còn chân chưa gì nữa mà không tải Revoji Có thể chơi game miễn phí yeah. Nếu như anh em là một người uh, Thích kiểu là Không làm mà vô muốn có ăn Yeah Mình sẽ để dưới phần mô tả ấy, hoặc là anh em tự tìm đi Không ai hầu tận mồm nữa đâu Ok và nếu như anh em thích nếu như anh em thích cái series uh, thứ bảy vui vẻ không cay cùng chun thì uh, nhớ nút like, subscribe để mình có thêm động lực uh, làm video cho anh em. Ok giờ chơi thần trùng luôn nhé. Let's go. Một xí một xí. Hello. Uh, uh, hello. Uh, what? Uh, oh. so tính sắp xếp là việc của <laughs> Tôi đã bỏ cho sáng game lên mà lệ Tèo tèo tèo đẹp Ui giời chớp chớp chớp chớp Ui giời ui giời Giật giật giật giật giật giật giật giật giật Ui giời ờ động đất đã à. Không phải Đấy là bọn anh đang đi lên Cứ từ từ từ thôi con chim lỏ con chim lỏ mày đã giết ông Chun chứ gì Ờ Tao, tao biết mà Ờ cho hỏi mày là con đực hay con cái Ừ cho tôi hỏi luôn Mày là con cái hay con đực Ui xôi cười Ui xôi Trường một ông ơi ông ơi Thoát nghiệm ra Ừ đúng là ngõ này rồi Đúng là ngõ này rồi chứ còn ngõ nào Đi thẳng đi, đi thẳng đi, thẳng đi ok nói mày số cùng mẹ dễ đó đúng rồi ui thằng nào đá như cục ui sổ ui sổ đấy pin nhá pin pin nhá từ sau người ít đi ba mắng người kìa ờ, xin lỗi phải phải chào ơi Bin sẽ trả lời như thế nào? Xin lỗi. y. <laughs> Y. Ấn vào xong y. Đấy. Xô trước xô xô xô. Xô trước. <laughs> Đấy, xô f Ép dạ, Đúng rồi, xong bỏ cái khăn vào. Bạch. Dạ. Đúng rồi, ấn phát nữa. Nước nước bát mỹ hảo. <laughs> nước bát mỹ hảo. Đúng rồi, xong đặt phát nữa, ấn phát nữa đặt cái giấy rách vào đúng rồi Đấy, Cảm ngồi. Ok. cháu đi đâu qua đây đấy. cháu đi đâu qua đây đấy. À, không có gì bác ạ. À, Đúng rồi. Tìm nhà trọ ạ. À? trọ. Ui giời. Trọ. tìm nhà nào? Dạ, cháu đang tìm nhà số 4 mà mãi không tìm ra bác ạ. Rồi. Nhà nhà đó có ma ám đấy. Rồi ma. Bác ma trước em. Nhất quỷ nhì ma thứ ba là pin. Nhà số 4. <laughs> số lượng cho đấy dầm ba ma nó bố mày là ở trên gì đấy ôi số ôi cục ấy dầu chấm hoài anh gì ơi anh gì ơi, này này là anh gì ừ, em nghe nói chị đấy bị sốc vì chuyện gì đó nặng lắm À, chúng chúng chỉ chỉ kim cương quay chỉ chỉ kim cương chỉ chỉ kim cương what the fuck hello, hello kid hello kid chơi phải ít thôi nhé đấy vẽ vẽ con bé trong free fire sồi ở à? động đất à không phải ôi à? ôi xoay à? dùng chuột phải gì gì gì qua ồ heo nổ ui dân đấy hai bốn hai bốn ba bảy hai bốn ba bảy hai bốn What the... Uh, hay quá. Hô quẹt. Zipper. Đốt đốt đi đốt đi. Đúng à? rồi, cho nó cháy đi. Cháy lên đi đi ngọn lửa kia. Ui, như lửa chùa. Damn. Damn. Ô, mày bị nhốt như con chó. mày bị nhốt như con hồi nãy luôn đấy con. FBI open up Con tù hề Con tù hề Ui xinh ấy à, Hết xinh rồi ờ. Hết xinh rồi <laughs> Đúng rồi Ôi ôi cho, Đúng rồi đúng rồi đúng rồi ôi, ôi. Không thấy được cái gì hết Chán đấy nhở Chán Ây yo What are you doing ờ, man Ông đang đi đái What Nhảy vào như fifa phai Hả? Hả? Ôi vai cả biểu ra Cái gì ấy tôi nhìn thấy cái gì hết I don't see anything bro ai ay yo ay yo ay yo ay yo ay yo Oh what the fuck Chị ơi chị chị chị chị Isekai chị Sasuke Ui ảo thuật ảo thuật Ừa ừa ừa 1 trên 2 1 trên 2 luôn ạ à. Wow Ôi wow Ui Uầy, phòng stream trong trong giấc mơ của Chun Ui, PS5 yeah. Nó gọi vậy? Alo, thằng nào ấy? Alo. Chơi game. Alo đang chơi game top 1 đi Ôi, tôi cần phải ngày mai mới chơi được <gasps> oh no oh no Oh no. Mình sẽ tạm dừng đây nhá. Ở ờ, nếu anh mình thích anh em thích video này ờ, hãy um, subscribe để uh, cho mình với pin có động lực chơi với nhau. Ok chưa? Chơi từng từng chơi từng từng chưa? Ok. Bye bye anh em nhé. Bye bye.